Chào các bạn Chào mừng ờ, các bạn ờ, quay trở lại kênh ờ, ẩm thực và cuộc sống mình Mình đang đứng cạnh cây na các bạn Hôm trước mình có phỏng vấn cho cây na ấy Na máng, máng cầu các bạn Máng cầu na thái nhé Hôm nay thì nó cũng ra trái, đậu trái rất là hiệu quả rồi Những quả na nó bằng ngón tay cái đây các bạn Đây này Đây Đây, đây này cũng ờ, rất là sai mình thụ phấn thì nó đậu rất là sai nhiều quả na này thì nó phải vài tháng nữa mới ờ, chín được các bạn mình ờ, thụ tuấn thụ phấn đồng loạt cho cây na quả nó đậu rất là đẹp màu mã đẹp quả màng cầu na này thì ăn nó có mùi thơm ạ nó tốt cho sức khỏe ăn à, rất là ngon ngọt bây giờ nó chưa chín khoảng à, vài tháng nữa thì nó mới chín tới đây là cái cây ổi Đài Loan ổi Đài Loan này thì nó ra quả quanh năm do mình à, chăm sóc và ừ, có dùng những cái biện pháp kỹ thuật tỉa cành tạo tán thì nó ra quả quanh năm các bạn bây giờ em đang ra quả mình bọc quả của những cái cây ổi này đây là cái bấy ruồi các bạn bấy ruồi vàng đấy mình à, tự làm bấy ruồi vàng đây có mấy con ruồi đây nó chết ở trong này đây ruồi vàng thì nó chích những cái quả ổi ấy, nó làm hại cây ăn trái mình mình à, làm mình à, bẫy ruồi vàng để bảo vệ nó ra nhất rất nhiều lứa khác nhau thế bên này thì mình bọc được rồi đây quả cũng bự rồi to hơn ngón chân cái này còn chỗ này thì quả bằng à, đầu đũa này đây thì đang hoa này đó mình cũng à, nên bọc cái, cái quả nó các bạn để cho nó đẹp đây cho các bạn xem quả khá là bự đấy ngồi này khi mà nó chín quả nào to nó bằng cái cốc ờ, của cái ly uống bia ấy các bạn của lê Đài Loan bên kia còn có một cây nữa Đấy, bây giờ mình đang nhân giống ờ, thêm một số cây nữa để trồng ổi cũng rất là ngọt các bạn ăn mát ngon giòn chiều này cái lứa này thì nó chưa có quả nào chín bây giờ mình ờ, đang chuẩn bị thu những cái lứa tiếp theo có quả nó to to vừa nãy cho mình cho các bạn xem đây hai quả đây cũng khá bự này nó to hết cỡ nó bằng cốc các bạn chỗ này cái nước nó vào thì bạn xích đi để cho khỏi cái nước đây chỗ này là cái bưởi đỏ tân lạc các bạn đó nhìn trái là rất là đã luôn Đấy. rất là nhiều cây này cực kỳ sai trái luôn đó các bạn nhìn rất là sai trái bây giờ thì nó cũng chưa chỉ tới các bạn nó cũng phải vài tháng mới có quả này bự quả này bự nhưng mình cũng chưa ăn được cũng sắp được ăn được, được ăn rồi chắc tầm tháng hơn tháng nữa là ăn được các bạn nhé bưởi này thì um, lòng nó màu đỏ các bạn vỏ nó màu xanh khi chín nó màu vàng ăn rất là mát ngọt nó đây cũng bưởi rất sai bên kia bưởi bên này cũng bưởi họ ờ, bưởi này mình chụp uh, trồng uh, hơn chục cây bưởi cơ nói chung là cây nào cũng có các bạn chẳng biết chưa có mùi thơm bạn chưa chín này. mít này chín thì có mùi thơm lắm các bạn ăn ngọt mùa hè này thì mùa mít à ngon chúng có hai trái rất là giống nhau các bạn nhìn buồn cười không đó, các bạn xem này hình dáng rất là giống nhau đó nó cũng thon thon ở trên xong ở dưới nó bầu ra Đấy, bạn nhìn kỹ nào trái to trái nhỏ thôi nhưng mà nhìn giống nhau lắm hai trái như là hai anh em đây là cái vải các bạn vải thiều bây giờ nó cũng đã chín rồi chín đỏ các bạn nhìn thấy đỏ chín Đó, nhìn rất là ngon Đấy, cắt ra lại mời các bạn nhé uhm. nó rất là ngọt đây các bạn chỉ luôn trên cây ăn là kết quả Đây các bạn nhìn cái cùi nó này Dày cùi chưa Đó hạt nó bé xíu luôn ừ. Hạt à Biến đỏ hết rồi à? Ngon lắm các bạn ạ Nó ngọt mát Ăn sướng Hmm. Đây cây cóc các bạn Cóc ờ, thái luôn Giờ nó cũng đang ra hoa và ra trái Còn trái non này Trái già thì hết rồi Giờ trái non đấy bạn Ăn uhm. Nó chua Chua nhưng mà rất là ngon Này chấm với ớt ăn ngon lắm Wow lúc nó chín âm chút thì nó ngọt bạn bây giờ nó non ấy thì nó xanh thì nó có vị chua là cái cây quất hồng bì các bạn ở quê mình gọi là cây nhâm vòng ấy quả nhâm vòng nó chín không đều có quả xanh của chứ này quả này quả này gương gương mời các bạn nhé uhm. nó ngon các bạn chua chua ngọt ngọt nếu mà nó chín ký thì rất là ngọt luôn còn nó chưa chín thì nó có vị chua nó ương ương ấy vị chua đây củi nó đây các bạn chín thì nó màu đen thấm xuống như quả này các bạn quả này chín á quả vàng vàng này ương ương còn quả này xanh nhé các bạn nhé Đó. Ừ. Quả chín này ngọt. Bên đây là cây xoài các bạn. Xoài thái nó cũng ờ, ra vụ này vụ hai thôi. Cũng có quả Quả này, lần này nó cũng không được sai lắm bởi vì nó dính trời mưa rồi các bạn. Xoài. xoài thái uhm. xoài thái nó không chua các bạn nó ngon ngọt ăn ngon còn xoài ta thì ăn rất là chua ngon